Đâu? Dạ để em hát không, hồi phần sau này cầm chơi rồi hả? nhà làm đẹp rồi hình <laughs> Đời anh thơ mãi Yêu một mình em thôi Lòng thầm thương em từ rất lâu Nhưng còn ngại ngùng Sợ rằng em chê Người anh lem luốc thấy Tay chẳng xinh vết sầu Nghệ thuật nhân gian Từng giọt mồ hôi rơi Cuộc đời quanh năm đạp các cưa đo đạc suốt ngày Thế nhưng mà anh lòng say xưa lắm Làm nghề thơ mai anh phải học từ lâu Em ơi ngày anh cũng như bao ngày thôi Cũng vàng niềm vui vang tiếng cười hmm. Phong sương đời trai Nhiều khi buồn đau mà lòng anh Luôn cố gắng vượt qua Em ơi nhìn đi Thế sang ngoài kia có bao người đang say rất nồng Mong em cùng anh dừng say Làm nghề thơ mãi đến tính anh luôn thận tâm à. Dễ thương rồi em gái bên kia đáp lại coi nãy nó hát ha được đó à, Em xin hát một bài tiếng Trung đi ha Rồi Chính chính thế chân đi tờ ở đó Ta đang yo Chính quan dụng yên bú xiên thay đó Để ni số Ta khai ni tờ ai chính sổ chơ Chú tại此刻为你唱的专属情歌，你要记得。con muốn bạn trai con cao to có thể đen nhưng mà không có được hôi thì đó cái gì không có được hôi hôi hả dạ nhìn phải mình phải chỉnh chu sạch sẽ à, dễ gì thôi có hôi không làm gì có giám đốc bà ngon lành thơm phức Dạ em chào chị Cát Tường Con chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam và chào quý vị khán giả Rồi chú chào con Con tên gì? Dạ con tên là Trương Mỹ Thảo Năm nay con 24 tuổi à. à dạ quê con ở Đồng Nai Hiện con đang làm uh, phiên dịch viên tại một công ty Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh Aligato. <laughs> Arigato Arigato rồi mời bạn trai giới thiệu chào anh Linh chào, em. chào với tường chào quý diễn giả em trường quay chào bạn nữ bên kia em tên là lê tấn tài em nay 28 tuổi em ờ, đến từ dòng riền kiên giang hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại ờ, long thành đồng nai đang ờ, công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ toàn phát tài à. em làm công việc gì trong đó <laughs> công ty là của em luôn ạ à, à hèn chi nó trùng tên vậy là vui rồi hôm nay tấn tài tấn tới ha dạ con gái bên kia giới thiệu luôn đi ưu khuyết điểm là gì dạ ưu điểm của con là con rất là vui vẻ hòa đồng con hay cười ừ. con cảm thấy là con có trách nhiệm với bản thân với công việc với mọi người và con hát cũng được <laughs> Rồi. hát cũng được còn cái cái nhược điểm của mình nhược điểm của em thì nhiều khi em nói chuyện em không có cố ý đâu nhưng mà vô tình thì em hay à. trâu mày nhăn mặt người khác đối diện mà nhìn vào con thì tưởng là con là người rất là lạnh lùng à. nhưng mà thật ra tiếp xúc rồi thì thấy là con có lùn nhưng mà con không có lạnh lắm có lùn nhưng có lạnh dạ. dễ thương nói chuyện tao trâu mày ta thấy khó chịu đúng rồi đúng mai mốt cạo chân mày đi khỏi trâu lại và bạn trai cụ thể về nghề nghiệp của mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì dạ em công việc của em là kinh doanh nhà sửa chữa mua bán à, xe nâng xe xúc ạ à. điểm mạnh của em là rất là năng động và vui vẻ em không hút thuốc yêu văn nghệ mê hát thử à, bài đi hát. xin phép hát một bài liên quan về à, nghề nghiệp của em luôn nhé rồi dạ. <laughs> Dạ bài hát ờ, này lấy lời nhạc chế của bài Duyên Phận Xe nâng xe ở xúc Xúc gì đó <laughs> Rồi rồi vô vô luôn nào Dạ để em hát không hồi phần sau Cái này cầm chơi thôi hả Dạ làm đẹp được hình <laughs> Đời anh thơ mãi Yêu một mình em thôi Lòng thầm thương em từ rất lâu Nhưng còn ngại ngu Sợ rằng em chê Người anh lem lúc thấy Tay chẳng dính vết sâu Nghệ thuật nhân gian từng giọt mồ hôi rơi Cuộc đời quanh năm đập các cưa đo đạc suốt ngày Thế nhưng mà anh lòng say xưa lắm Làm nghề thơ mai anh phải học từ lâu Em ơi nghề anh cũng như bao nghề thôi Cũng vang niềm vui vang tiếng cười hmm. Phong xương đời trai nhiều khi buồn đau mà lòng anh Luôn cố gắng vượt qua em ơi nhìn đi Thế sang ngoài kia có bao người đang say rất nồng Mong em cùng anh dừng say Làm nghề thơ mãi nên tính anh luôn thẳng tâm ờ. Dễ thương Rồi em gái em kia đáp lại coi nãy nó hát ha được đó à, Em xin vài tiếng trung đi ha rồi chín chín thế chân ní tê ở đó xa ra hề yo chín quan dung yên bú xiên thay đó để ní số ta khai ní tơ ái chín sâu chơ chú tại此刻为你唱的专属情歌要记得Ủa dạ, mà sao thông dịch viên tiếng Nhật rồi đi hát tiếng Trung Tại vì em thấy bài này nó hay, nó đang nổi trên tiktok đó chị à. Xin chào con ai có cho chú trời dễ thương quá con có tật xấu gì không tật xấu của con là con ăn hơi nhiều ăn nhiều mà có chút xíu rồi hả dạ đúng rồi con ăn nhiều nhưng mà con không có mập mà cái bạn ở cùng phòng với con nó mập trời ơi <laughs> mấy mối tình rồi duy nhất một mối tình à kéo dài lâu khoảng 5 năm á chú 5 năm dài thòn luôn á vậy sao chia tay tại vì giữa hai người nó nó không có cái quan điểm cùng chí hướng á cho nên là quen từ lớp mấy À lớp 12 12 <laughs> Quen từ lớp 12 tới đại học mà nó không cùng chung chí hướng Hay lớn lên có anh nào theo đúng không? dạ không có theo nhưng mà con không có theo lại không theo lại đúng không ý là chưa có phù coi như mối tình nó bỏ qua nha bên kia sao trải qua mấy mối tình rồi em trai dạ em ờ, trải qua được ờ, một mối tình này chỉ có tường bao lâu mối tình em ờ, kéo dài cũng khoảng 3 năm á sao chia tay lúc đó là công việc em cũng chưa ổn định lắm nên là không có thời gian nhiều để quan tâm anh với tới bạn gái á xảy ra nhiều chuyện không mong muốn à, nên là dẫn chia tay thôi Thật ra bây giờ mình yêu nhau mình phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu mới lâu dài được ha vâng ạ. em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào mẫu bạn gái là cao khoảng một m năm trở lên Em thích uh, bạn gái có mái tóc dài càng tốt, có nụ cười đẹp, hàm răng đẹp. Bên Không. kia nụ cười có đẹp, hàm răng có đẹp, tóc chưa dài lắm dạ tóc chưa dài có thể dài được không sao ừ. bạn nữ biết uh, nấu ăn được càng tốt nấu ăn được dạ, không biết được, được. rồi điểm nào không thích ở bạn nữ không thích bạn nữ um, quá chua chát vừa nói chua chuyện vừa uh, chát như nói chuyện cọc là nói lớn uh. à nói giọng chua đó dạ rồi. có nhiều chuyện quá em nãy giờ em nghe cái bạn bên kia nói có chua không dạ em thấy ngọt quá nay tao nhạo nhẹt à dễ thương lắm em thích phụ nữ ờ, bạn gái là có tính trẻ con xíu càng tốt Trời, đúng rồi trẻ con lắm tại vì ờ, bạn nữ mà có tính ờ, trẻ con á nhiều khi mình cái công việc gì người ta xin mình hỏi cái gì á mà người ta nói nóng nịu xíu mình cảm thấy rất là dễ chịu đúng dễ rồi phụ nữ càng nhõng nhẽo càng thích dạ. lúc mình quạo nhõng nhẽo mình mệt thêm <laughs> vậy còn bạn nữ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào à, em mong muốn là bạn trai của em trước tiên là phải hiếu thảo có trách nhiệm với bản thân mình với uh, người thân và phải uh, ờ, chính chắn suy nghĩ chính chắn và dạ. sâu sâu sắc còn Tao về... làm giám đốc mà mấy thứ đó chuyện nhỏ có dạ. cái mẫu người lý tưởng như thế nào không dạ được một phần ba của chú huyền linh là con rất là mãn nguyện luôn hả chú <laughs> quay mặt quá tôi coi được phần ba không ở đây đẹp trai dạ, hơn dạ, em chào chị à. à vui tính hơn làm lớn hơn chú làm giám đốc à. chú làm ai đốc chú làm à, ai ai suối chú làm giám suối hơi ốm thiếu ăn về mình nuôi được không không sao không sao mai mốt ví dụ mà có con thì à, con sẽ nuôi Rồi. cho mập luôn có cái gì không thích ở người bạn trai con muốn bạn trai con cao to có thể đen nhưng mà không có được hôi thì đó cái gì không có được hôi hôi hả dạ nhìn phải mình phải chỉnh chu sạch sẽ à, Dễ lên gì coi hôi. có hôi không làm gì có giám đốc ta vẫn ngon lành thơm phức máy móc á, sợ máy móc dầu mỡ quá đó trong công việc thì cái đó là mình mình mình không có tính đi chơi hẹn hò thơm được rồi dạ cao chưa có to nhưng mà chị thấy là chuẩn mình cải hợp lý được. rồi đó <laughs> khi dạ. nào tiến tới hôn nhân được sáng năm là có thể được ok khi nào em tiến tới hôn nhân được quan trọng là hai người hợp nhau là tiến tới hôn nhân được dạ. nhưng mà bây giờ hẹn hò người đa, em à, đang ở thành em phố ở đúng không ở thành phố quận mấy em ở quận bình thạnh dạ cũng rằng ạ rồi công việc có có sắp xếp đi hẹn hò được không dạ thoải mái công việc em sắp xếp thoải mái à thoải mái ha dạ. làm giám đốc mà lo gì ha. khi nào có đi chứ sau này là mình lập nghiệp ở đó luôn đúng không em hiện tại công việc em đang ở, ở long thành đồng nai chị dạ. thấy là cặp này hợp lý rồi đó rất được đó bây giờ đó là bạn à, bạn nữ bên kia bạn xem cái hình ảnh bạn trai hồi lúc nhỏ coi đẹp trai không nha <laughs> dạ. chiêm ngưỡng trước đi đó, đó. Dạ. <laughs> trời đẹp trai không dạ rất là baby cute baby mày quen cute. mắt to chứ thương ờ. To. đen tròn ừ. dạ càng lớn sụp lại mí rồi đó được ha dạ được rồi bạn trai bạn nhìn đi bạn gái lúc nhỏ đây <laughs> đó đoán cô nào không chắc là cô ờ, váy trắng hả cô váy trắng đó <laughs> được không cái hình gì mà quan nghiệt vậy trời nhưng mà chắc vậy thì thành công lắm à Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi Em gái, em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn đại học của em ạ à. Em xin chào anh Quyền Linh Chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả bạn em thì hiền lành nhí nhảnh dễ thương còn anh bên này thì nhìn anh chín chắn và <laughs> nhìn anh già hơn so với tuổi <laughs> nếu mà hai người thử tìm hiểu thì em nghĩ là hợp thảo thích người ờ, chín chắn trưởng thành rồi dạ cảm, cảm ơn ạ à. hôm nay em đi với ai Dạ hôm nay em đi với ờ, anh chị và cháu ạ. À. Dừng là lời đầu tiên cho Văn Đông gửi lời ờ, chào thân thiện tới chương trình. Dạ chào anh. Tài là một người sống chân thật, chân thành, rất là hiếu thảo, rất phù hợp với em và anh thấy em ở chỗ em bù đắp lại cho Tài thì anh nghĩ là rất là hợp. Xin hết. Xin Rồi, dạ, cảm, ơn. cảm ơn anh. Cảm ơn sếp. Để xem hai người hợp nhau không. Mở rào. Vô liền nha. Rồi, xin mời hai bạn. chào em đó dạ chào anh anh có món quà tặng em dạ em cảm ơn ạ đây là bó hoa này là anh bó 60 à, hoa dạ ý nghĩa giống là 60 năm cuộc đời em dạ anh đã tận dụng được hết phần nửa đó rồi hôm nay anh muốn ờ, gặp em là mình mong là anh ờ, bắt đầu lại từ đầu sẽ có 60 năm cuộc đời tiếp dạ món quà thứ hai anh gửi em dạ em cảm ơn ạ em cũng có món quà tặng anh em cũng có một quyển sách tặng cho anh <laughs> không biết là anh có ờ, thích đọc sách không anh ha từ nay cho thích đọc sách dạ em hy vọng là anh sẽ thích nó anh thấy em sao có giống như là anh tưởng tượng không thật sự là anh không tưởng tượng được như vậy luôn á tại vì em nhỏ quá đúng không không phải em rất là xinh dễ thương <laughs> em cảm nhận anh như thế nào chắc hơi uh, thất vọng hả anh cũng được mà cũng dễ thương mà anh hơi cứng xíu tại vì anh dùng cả thanh xuân của anh đó để lo cho công việc rồi dạ cả tuổi thanh xuân anh dùng cho công việc còn lại tuổi già anh để lại cho em <laughs> Đến với chương trình à, anh xin um, hát một bài để tặng em Anh thích em Thích nụ cười Thích ánh mắt Thích cả bờ môi Thích bước chân kiêu xa gót ngà Thích tất cả những gì là của em Và anh thầm ước Anh sẽ như là chiến gương để đường em soi đường em ngóng ngay khi thức dậy và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để đường em bôi ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế và anh thầm ước trong chiếc bóng được bên em đi khắp nơi Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi Tình yêu anh dành cho em Và anh còn ước trong chiếc gói được em ôm trong giấc mơ Anh hứa sẽ sớm mai tình cảm kia của riêng mình Anh ương chỉ có thể miếng sau em được vui với anh không gì có thể thay thế em hay Được. quá hay lắm. gái Ý cảm nhận như thế nào dạ rất là hay luôn chị em có muốn đáp lại gì không dạ em cũng hát xin hát tặng anh một đoạn ha à. đừng hát bài đập vỡ cái đàn nha em dạ không em hát một đoạn bài ngại ngùng thôi ạ à. đôi khi Lòng muốn nói cho riêng anh Những âm thầm em mang Từ tháng sâu trái tim đang mơ màng Mọi lời lúc đó em cho anh mãi như còn Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời Dạ xin hết ạ Bây giờ rồi. mình uh, Thôi đưa cái đàn đi Trò chuyện một chút xíu về quan điểm tình yêu đi không hay tôi đàn nghe cũng dở Anh nói trước nha Dạ Anh thấy khoảng cách không có xa là Long Thành Đồng Nai ờ, mà lên đây thì cũng rất là gần Dạ Dạ anh có phương tiện ờ, điều kiện để lên ờ, với em Nên là lúc nào em cần anh sẽ bất cứ lúc nào có thể đến được Công việc trong ngày tuần thì em rảnh những ngày nào Thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ Cuối tuần thì uh, em hay về quê Cái đoạn đường em về quê thì cũng có đi ngang qua Long Thành Nhà của em là ở trạng Bom Không biết là đối với anh thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong tình yêu ha Anh cần nhất là sự chung thủy và sự thông cảm đối với em yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng phải tin tưởng nhau anh cũng dạ. giống như em rồi hai bạn tiến tới bạn trai mạnh dạn tiến lên nắm tay bạn gái để chúng ta cảm nhận <laughs> dạ. ở lần đầu tiên gặp em mặt rung. này mình thấy như thế nào em rung hả dạ em thấy tay anh lạnh hơn tay em luôn tay anh lạnh đó hả dạ <laughs> hỏi em thích con trai hơn gái anh thích con trai hay con gái nói anh con trai con gái gì cũng được không quan trọng lắm mà nếu như được đòi làm con trai thì anh sẽ thích hơn cũng như không đó là cái uh, sở thích hơn thôi anh Khó Mà trai gái gì cũng được đã có suy nghĩ trong đầu rồi cái đẻ con gái cái bực mình bực mình cái đẻ thêm đứa con gái bực mình nữa vậy là đẻ ra con gái thì sao con gái dễ thương mà dễ ờ, dễ dễ, dễ ờ, mình dễ chăm đó mỗi người một câu nữa thôi qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều em rất là dễ thương mong em hãy cho anh một cơ hội rồi rồi về chỗ đây chỗ vị trí với bạn những gì à, hai em nói cũng đã nói rồi nhìn nhau đã nhìn rồi cảm nhận tất cả mọi thứ rồi chúng ta hãy lắng đồng lại để quyết định xem có hẹn hò hay không quyết định có đi đến xa hơn hay không ba tiếng đếm một hai ba hết thời gian rất đơn giản và nút Mời hai chúc mừng nắm tay nhau đi một nụ hôn đầu tiên Kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau trên hôn em nhé Rất là dễ thương Hình như là cặp đôi này à, Họ sinh ra để dành cho nhau hay sao đó Anh tin rằng tụi em sẽ sớm báo tin vui đó nha Chúc các bạn hạnh phúc